gì thay đổi thì điều gì xảy ra khi mà các anh chị có thể giải quyết hết tất cả các vấn đề 18 vấn đề đó thì các anh chị sẽ giải phóng được cái sức mạnh nội tại của mình các anh chị sẽ gia tăng được thu nhập các anh chị sẽ tỏa sáng với cái tài năng của mình và anh chị sẽ đón nhận những cơ hội chắc chắn là những cơ hội nó sẽ liên tục đến với các anh chị và tâm của anh chị sẽ bình an an lạc tự nhiên tự tại ha các anh chị ha chỉ khi nào giải quyết triệt để những cái vấn đề đó thì các anh chị sẽ giải phóng được toàn bộ sức mạnh của mình giống như việc của Kim trước đây khi mà Kim cố gắng học lên thạc sĩ rồi ra làm giám đốc marketing các anh chị thời điểm đó mình nghĩ mình cũng tương đối là là khá ổn rồi thu nhập khá ổn rồi mọi thứ ổn rồi nhưng cái sự ổn nó thực thực ra nó đang có vấn đề nhưng chỉ khi bỏ hết các lớp mặt nạ bằng cấp rồi chức vụ của mình bỏ những cái đồ quần áo đẹp bảnh bao của mình đi xuống để mặc một cái bộ đồ là đi ra ngoài đường rau chào bán xôi thì bắt đầu là những cái cơ hội và cái kỹ năng của mình bắt đầu nó mới tăng trưởng nó phát triển lên càng ngày mình có khả năng xử lý vấn đề mình giỏi về bán hàng mình giỏi về marketing hơn mình giỏi về giao tiếp hơn trường năng lượng mình cao hơn ha các anh chị ha mọi thứ nó đều phát triển khả năng lãnh đạo khả năng đào tạo huấn luyện nhân viên truyền động lực nhân bản nó lại phát triển lên một tầng cao mới và bây giờ kiên gần như kiên cảm thấy chẳng có vấn đề gì là vấn đề đối với kiên nữa rồi bởi vì khi gặp vấn đề là mình biết cách làm sao để xử lý nó luôn